Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nữa mày. lần này thì Khải sẽ mua một cái đao ờ, đao thủy mắt pin để cho công lông xe nó mang nha nè chung là đao này thì ông anh cũng bán rẻ cho chín kim Ok tầm này đồ nó cũng khá rẻ nè trước anh lúa bảo mà mua dùm nhưng mà thôi anh kêu có cây anh này anh bán mà kèo 8 kim anh không bán rồi mua 9 kim được rồi đây cốc 30 sát thương chón kháng hỏa sinh lực ờ, bên sáu 100 nè đó gheo nè đạo này hồi trước mua phải ít nhất phải 15 đến 20 kim lận nè này gọp sẽ vờ vào ok đó mình được giao dịch cho con lôn mình mang luôn nè con lôn mang đi uh, bất cao là quá hợp lý ok rồi mà cái con lôn mang nha con lôn xe khải mang nha nè mua đao tứ không hả khải đau anh thanh hồn đao này em mua đao bằng sắt cho con lôn đao em mang thôi đây con lôn đao em thì đang mang cái đao sát thương này đao này đao cũ hồi xưa này đó bộ đồ này xét hiệp cốt mắt, đó mát ộp mát ộp cốt phẩm rồi đi với nón thủ lý này làm chậm đại lưng thủ lý làm chậm bao tay phòng thủ lý làm chậm thì được 100 làm chậm rồi kèm nghe mơi thì là một lên 120 120 làm chậm rồi chón này đó và mang cái đao nữa là được 80 chón rồi nè mang cái đao nữa được 80 chón nha đó, giày này mang móc khăn lôi đó. giờ khai giao dịch qua đao nó để cho anh em xem đó bây giờ thằng khai sẽ được 80 chón đó ok chưa quá wow, coi ok luôn em ơi đao kia thì đỡ lại đó. đao kia đi chanh cầm đánh thôi rồi quá đẹp nói chung thì uh, hôm trước khải có mua set hiệu cốt nhưng mà khải không sao anh em xem tại vì khải mua cũng trước khi gộp server với lại cái ngọc bội á cái mua được cái ngọc bội còn mấy cái đồ này thì hồi xưa nè áo hồi xưa cũng thiếu lâm đao cũng thiếu lâm bóng này nhẫn này thì mở ra này quá trời này rồi cái, ờ, cái này thì phải mua 50 vạn rồi ngọc bội này thì mua 4 kim đó cực phẩm nè đó con long xe quá hợp lý chưa cái xe mang cái này thì đạn móc banh sắc 94 rồi nha nè quá đẹp nha đạn móc mắt nhất của đồ tím rồi nè mắt nhất của đồ tím rồi ok lên tiếp tục này đó. quẩy thôi nên quẩy thôi đó. anh em đang xem video mua cái đao này thì cho kháng một like chơi nha em ơi nói chung có đầu tư thì những món nào đẹp đẹp và hot hơn xíu thì cho anh em xem nha vừa rồi thì uh, sắm được xét hiệp cốt ít đồ như vậy cho con lôn xe thôi em đó quýnh lấy hiệu hiệu ứng bằng sát thôi con lôn đao xe này mà đó. đúng rồi đào là con lồng đào màng hợp lý luôn anh ơi đây thấy không đẹp không quá pin luôn lông xe á chung đồ khải xe xe nhưng mà đồ nó cũng khá là chất lượng nè đó quá ok anh em nhớ cho khả một like chia sẻ chơi nhé đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream ờ, cũng như là video ra từ kênh youtube của khải nha anh em